trăm này ừ. thiếu bảo hành 24 tháng của bên Yamaha này giờ đâu này nó có số, số series theo đàn này đó, quay vô tem chống hàng giả ừ. đúng rồi Để quay phui vậy. anh thông vậy đàn ở trên bình chánh năm nay à, thầy thông làm ăn phát triển quá thì sao mua đàn xịn dữ vậy thầy thông mới lạ nên là ờ, mua thử thầy thông là vệ đàn riết nổi tiếng quận bình chánh nghe nói kênh youtube thầy thông rất phát triển đúng không ừ, Thấy... Ừ, mọi người bình luận quá nhiều mà chúc thầy thông ờ, ăn nên làm ra hơn nữa rồi cảm ơn nha dạ này mẫu đẹp này. này màu đen không mẫu cái sáu bảy rồi cẩn cẩn cái đàn thôi dạ, BNR SX600 mới luôn mà mới ra luôn mới có mấy ngày luôn đèn nó làm ra này trắng không giờ cái màn hình nó đẹp quá cơ thể không mấy cái nút cũng đẹp quá à, cái này được cái là nó thêm cái phần nữa là cái phần uh, audio này thêm được thêm cái phần midi này audio như là nhạc uh, có lời á thôi giới thiệu tính năng về đủ rồi tự thầy thông về nghiên cứu thêm bây giờ và đánh một bài để chúc mừng thầy thông sở hữu được cây đàn à, tuyệt vời này nhé hoàng piano chuẩn bị đám cưới ông đám cưới rồi ông chúc mừng ổng mua cây đèn dạ. bà đi Thôi dạ. đánh bài đi hả? Ừ, lẹ đi, ra đánh một bài đi Không đánh là không mua trả đó <laughs> Đúng không thầy Thông? Đúng rồi Uống nước lấy bình tĩnh Ra mít lên Hip hop đen gì cũng được Đánh cha cha là đánh bay cũng được Đánh bài cho mà nhìn gió đặc trưng đi cha cha rồi ba gì đó ừ. cho nó quen thuộc đi đen đi cái gu người ta thích đen đồ vũ trường nhạc uh, house đồ ừ, ờ, đánh nhạc đi. À, đuổi hoàng piano đi rồi chơi luôn mời à. thầy thông vô đánh một bài bước qua đời nhau đó nó chịu đây đâu hay đâu rồi. quá chuyên nghiệp quá anh ơi sau khi hoàng piano thấy thông ngô đánh phê quá vào nhảy vô đánh ké nãy vô đánh không đánh đây tha mở hàng rồi mới đánh lấy bia ra lấy bia ra mời anh em phê nhạc rồi à, mọi người ơi hệ thống đánh nhạc phê quá mời anh em không có bỏ phiếu được không bỏ phiếu được quá bỏ phiếu được nè nhưng mà có một phiếu thôi à một phiếu một tiếng thôi lẹ gom à. được mà chưa rồi thôi để quay lại để quay lại một tiếng thôi cho hay lẹ mang cái đàn về đi mang về đi chứ hồi họ đây nhậu á này <laughs> mở vũ trường luôn á xong chưa lên trái cây rồi chuẩn bị nhậu rồi mọi người tưởng không đánh nữa là nhậu luôn rồi các bạn à, muốn mua nhà cụ giá tốt nhất Sài Gòn thì đến uh, shop Hoàng Piano còn mấy em muốn học nhạc à, tại Bình Chánh thì đến uh, Thông Ngô Music có lớp nhạc Do Re Mi nha mọi người xin tạm biệt và hẹn gặp lại